hello à, xin chào anh Hoan thì phải nói là vô cùng thú vị phải nói là với một người làm YouTube như em sau một khoảng thời gian tương đối nhưng mà qua những cái phần anh chia sẻ mới thấy là hóa ra là <laughs> từ trước nay mình làm vẫn mang tính chất là tự phát nhiều hơn cũng, cũng uh, uh, một phần là gọi là thật sự là cũng là một cái may mắn khi mà cũng uh, biết được cái khóa học này phải nói là cũng rất là thú vị <laughs> cảm ơn anh Hoan và điều tâm đắc nhất đó là em hay xem một cái clip liên quan đến uh, tin tức nhưng mà không nghĩ đó là những clip họ chỉ đơn giản họ tổng hợp của rất nhiều kênh và họ up lên trên mạng để cho mình xem và không nghĩ là cái lượt like được tương tác nó tốt đến như vậy một lần nữa cảm ơn anh Hoan <laughs> cảm ơn chương trình